Chào buổi tối các em, các bạn đã có mặt ở đây chưa nhở? Hiện tại bây giờ thì à, chị Hiên đã có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp ở trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị. Khá là lâu rồi thì chị mới phát trực tiếp vào buổi tối. Đa số bây giờ ấy thì chị chỉ phát trực tiếp buổi trưa thôi, các em đều biết đúng không? Sẽ không quay đâu để rồi phải tiếp nối những chuyện cũ đã Xin chào các em, xin chào các bạn Hello các em, xin chào Thúy rồi, đã có những bạn đầu tiên lên xem phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị Thế à, dạo này chị chăm like nên các bạn vui à Chị chăm phát trực tiếp nên các bạn vui à Ok, xin chào các em nhá Xin chào Mộc Trà, xin chào em Xin chào các bạn, xin chào Bảo Châu Hello em, xin chào, xin chào à, <laughs> Rồi, ở đây thì chị thấy là có rất là nhiều những cái yêu cầu của các bạn đặt ra Là chị ơi, chị giúp bọn em ôn phần này đi ôn phần này đi <laughs> Nói chung là ấy Điều quan trọng nhất là bây giờ chúng mình đang có mặt ở đây cùng với nhau Đúng không ạ? Và như cái tiêu đề chị đã nêu ra ở đây cùng với các em rồi Chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu một chút xíu Không phải là một chút xíu đâu Mà cùng với nhau ngồi để hệ thống lại về các cái tác phẩm văn xuôi nhá Năm nay thì văn xuôi là một trong những cái mảng kiến thức cực kỳ đáng để chú ý đấy Đúng không? Xin chào các em, xin chào các bạn, xin chào Trần Trung, xin chào Thanh Hằng Rồi, chị chào các bạn nhá, Chị chào các bạn <laughs> Chị hay phát bài này nhỉ Lúc nào cũng chỉ mong là bớt lo một ngày thôi Lúc nào cũng chỉ mong gác lại âu lo thôi em ạ à. <laughs> Gào thét tên em á Xin chào Ngọc Toàn nhá, Fan cứng của chị Xin chào, xin chào, xin chào Thời gian này đều chân thành với nhau rồi, chúng mình sẽ cùng đợi thêm một phút nữa Sau đó sẽ bắt đầu nhá Được không ạ? À? Chúng mình sẽ đợi thêm một phút nữa Sau đó sẽ bắt đầu nhá Ừ Rất là nhiều bạn đã lên xem phần phát trực tiếp trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị rồi Xin chào các em Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha <laughs> Chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ Ồ thế à Kim Ngân à, Các văn bản lớp 7 được không Thế thì chúng mình sẽ cùng nhau ghé qua page học văn chị Hiên Trung học cơ sở nhá À xin chào 2K5, xin chào em <laughs> Ok các bạn ơi đồng ý Bây giờ có lẽ là chúng mình nên bắt đầu thôi Đúng không ạ? Không để mất thời gian của các bạn nữa Bây giờ chúng mình nên bắt đầu thôi Mai Vĩnh Phúc thi thử lần hai môn văn chị ơi Chị chúc em sẽ hoàn thành bài thi của mình thật là tốt nhá à, Nói chung là những cái bài thi thử cũng sẽ là cái tiền đề Để chúng mình nỗ lực hơn, cố gắng hơn này Nên chị rất hy vọng là các bạn cũng có thể hoàn thành tốt bài thi của mình như đã nói cùng với các bạn thì ngày hôm nay chị rất là muốn có thể đồng hành cùng với các em để khái quát lại về cái tác phẩm về các cái tác phẩm văn xuôi mà các bạn đã được học ở trong chương trình ngữ văn kỳ 2 được không nào? Không chỉ là kỳ 1 hay là kỳ 2 mà chị muốn là chúng mình sẽ ngồi cùng lại với nhau để có thể làm gì ạ? Để có thể hệ thống lại về những cái tác phẩm văn xuôi mà chúng ta đã được học cùng với nhau. Đồng ý không nào? Các bạn ơi bây giờ nhá, trước khi mà chúng ta bắt đầu ấy thì chị muốn là bản thân các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thật là sẵn sàng đã. Cái tinh thần sẵn sàng này thì sẽ giúp cho các bạn cảm thấy kiểu À bây giờ tôi sẽ quyết định là tôi sẽ lăn xả vào phần kiến thức này Đồng ý chưa nào? Và đối với việc ghi nhớ về phần ôn tập văn xuôi này Thì chị xin phép được chia ra thành các thể loại nhá Được không ạ? Chị xin phép được chia ra thành các thể loại như sau Số 1 Đó là chuyện ngắn nhá Mai Bà Rịa Vũng Tàu cũng thi à Rất là nhiều bạn thi đúng không? Biết đâu ngày hôm nay sẽ giúp được cho các em thì sao? Nên tập trung vào đây ôn tập đi nha Biết đâu sẽ giúp được cho các bạn thì sao Nên các bạn phải tập trung vào đây ôn tập nha Rồi đồng ý Trước tiên là chuyện ngắn Cái thứ hai Là ký Cái thứ ba Là tùy bút Đồng ý không? Và cái thứ tư Là kịch Tạm thời chia ra như thế này nhá Tạm thời chia ra các tác phẩm này nhá Đồng ý chưa? Vậy thì các bạn sẽ thấy này ở đây chúng ta sẽ thấy Chuyện ngắn Bao gồm những tác phẩm nào nhỉ các bạn nhỉ? Bao gồm những tác phẩm nào? À, Chủ nhật Thái Nguyên thi à? Rất là nhiều. Ôi, Mai Nghệ An cũng thi à? Cố gắng làm bài thật tốt nhé các em nhá. Cố gắng làm bài thật tốt nha. Rồi thì bây giờ quay trở lại đây cùng với chị này. Trước tiên là đối với chuyện ngắn thì chúng ta sẽ có những cái tác phẩm nào đây hả các bạn? Nào, trước tiên là chuyện ngắn, các bạn có còn nhớ không ạ? À, thứ nhất, đó là một cái tác phẩm mà chúng ta sẽ đi từ địa đầu tổ quốc đi Đúng không ạ? Thế à, cảm ơn Minh Trường nhá, rất là cảm ơn em Chúc em sẽ đạt được thật là nhiều thành tựu trong cái thời gian học đại học nhá Cố gắng em nhá Các bạn ơi nào, trước tiên này, chuyện ngắn Thì chúng mình sẽ đi từ địa đầu tổ quốc đi nhá Chúng mình sẽ có gì nhở? À, chúng mình sẽ có vợ chồng A Phủ Chúng mình sẽ có vợ chồng A à, Phủ Ok chưa? Đây là một trong số những cái tác giả, những cái tác phẩm vô cùng tiêu biểu của nhà văn Tô Hoài. Đồng ý ông nào? Nhá, của nhà văn Tô Hoài. Tiếp tục nhá. Thứ hai, đó là Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Đúng chưa ạ? Đồng ý ông nào? Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân. Được chưa? Tiếp theo nhá. Thứ ba, Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Chiếc thuyền ngoài xa Chiếc thuyền ngoài xa Lại còn có cả chuyện ngắn sóng ở đâu đấy hả? Hà, tôi muốn xỉu ạ à. Đọc xong cái comment mà mà muốn xỉu Rồi chúng ta có chiếc thuyền ngoài xa Của nhà văn Nguyễn Minh Châu Được chưa ạ? Và chúng ta có thêm một cái tác phẩm nữa Đó là Rừng Xà Nu Rừng Xà Nu Rừng Xà Nu Của nhà văn Nguyễn Trung Thành Đồng ý không ạ? Chính xác chưa? Ký thì chúng ta có Ai đã đặt tên cho dòng sông? Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Và tùy bút thì chúng mình có Người lái đò sông Đà Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân Và kịch chúng ta có gì nhở? À kịch chúng ta có Hồn Trương ba Ra hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ Đồng ý không nào? Thế thì các bạn ơi, bây giờ nhá Chị sẽ đưa cho các bạn cái cách ôn như thế này để các bạn có thể áp dụng được luôn này Chị biết là ngày mai có một số bạn sẽ đi thi Và ngày kia, chủ nhật, à, thứ bảy chủ nhật, chủ nhật sẽ có một số bạn nữa đi thi Đấy, thế nên là bây giờ là chị sẽ hướng dẫn cho các bạn Nhưng mà các em trước tiên là mỗi đứa cho chị một cái chia sẻ đã <laughs> thì chị sẽ chia sẻ với các bạn những cái thứ mà mai ngày kia các bạn đi thi các bạn có thể dùng được ngay và luôn nhá có thể dùng được ngay và luôn nếu như các bạn muốn thì mỗi người cho chị một cái chia sẻ đã Sau đó comment vào đây và nói rằng là chị ơi em đã chia sẻ rồi Nhá Ở đây là chị đang hệ thống lại Chị đang hệ thống lại các tác phẩm cho các bạn Nghe tên sông đà muốn biến hình luôn là sao? Hả? Là vui quá à <laughs> Vui quá lên muốn biến hình à hay sao? Nào mỗi người cho chị một cái lượt chia sẻ để chị nói những cái thứ mà mà ngày mai ngày kia là các bạn đi thi các bạn dùng được luôn nhá. À, Mai Vĩnh Phúc thi chị ạ. À. Ok chị biết rồi, với có một số bạn Vĩnh Phúc cũng đã nói với chị rồi. Đồng ý không? Đây nhá. Cái này sẽ là những cái mà các bạn có thể áp dụng luôn đây này. Như sau nhá, các bạn chú ý. Nếu như ngày mai ngày kia các bạn mà thi mà đề bài của chúng mình vào Vợ chồng A Phủ Vợ nhạt Rừng Sà Nu Ai đã đặt tên cho dòng sông Người lái đỏ sông Đà Có thể dùng mở bài này Đây là một mở bài chung Được không ạ? Chúng mình có thể dùng một cái mở bài chung này nhá Đó là đi từ lời thơ của chế Lan Viên ấy Nhớ tập trung này bạn nào mà chưa nghe được Thì các em sẽ giúp cho chị là Nghe đi nghe lại cái phần phát trực tiếp này Nhá Để lưu ý luôn như thế này Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết trong thi phẩm của mình Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phủ Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn Mỗi người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác đều có một không gian nghệ thuật để đi về. Nếu như, à, nếu như với Nguyễn Trung Thành là vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió, với những cá nhân anh hùng và những tập thể anh hùng, đúng không ạ? Đối với Kim Lân, đó là miền quê Bắc Bộ, với những cái phong tục tập quán tốt đẹp, những con người lao động chân chất thật thà. Đối với Tô Hoài là mảnh đất Tây Bắc để thương để nhớ Đối với Hoàng Phủ Ngọc Tường là xứ Huế mộng mơ Đúng không ạ? Thì đối với Nguyễn Tuân cũng là mảnh đất gì đây? Cũng là mảnh đất miền Tây Cũng là mảnh đất Tây Bắc hùng vĩ dữ dội Hiểu ý chị không? Có nghĩa là các bạn sẽ đi từ không gian nghệ thuật các bạn sẽ đi từ không gian nghệ thuật của mỗi người nghệ sĩ này Đồng ý chưa ạ? Được không? Ok không? Ok không? Quá là êm cho các em rồi còn gì nữa Chị đã bảo đây là cái dùng được luôn Ngày mai đi thi mà vào vợ chồng A Phủ Vào vợ Nhật, vào rừng Xà Nu Vào ai đã đặt tên cho dòng sông Vào người lái đò sông Đà Thì đấy, dùng cái gợi ý mà chị vừa hướng dẫn Lại vẫn chị nói từ từ thôi Đã bảo là nếu mà không nghe được thì phải xem đi xem lại Còn bao nhiêu thứ cần phải nói đằng sau kìa <laughs> Được không ạ? À? Nhá À thật ra thì không phải cái vấn đề nằm ở chỗ là Đâu phải là các em dài dòng đâu Các em chỉ cần đi từ như thế Và các em dẫn vào hai cái không gian nghệ thuật Của hai tác giả nào đấy Để làm đòn bẩy Và dẫn vào cái tác giả quan trọng nhất là ok Sau đó dẫn luôn vào tác phẩm Đâu có gì dài dòng đâu em Nhá, đâu có gì dài dòng đâu Lưu ý giúp cho chị Được không nào? Đấy là cái thứ nhất Nhá, đấy là cái thứ nhất Đối với cả hình thức bài văn ấy thì luôn luôn nên lựa chọn mở bài gián tiếp được không nào? Bởi vì nó sẽ phù hợp với cái cấu trúc và nó sẽ phù hợp với cái dung lượng của bài văn. Em lưu ý giúp chị nhá. Còn đương nhiên có hai dạng mở bài là cả mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. Chị không bao giờ chị nói với các bạn là bắt buộc các em phải mở bài trực tiếp hay mở bài gián tiếp. Chị chỉ nói với các bạn rằng là chúng ta nên mở bài gián tiếp thôi. Nhá. Ok chưa nào? Được không ạ? À? <laughs> đồng ý không? Đồng ý không? Nhá Không khuyên Chỉ nói là gì ạ? À, không bắt buộc Mà chỉ khuyên là như vậy thôi Nhá Đồng ý không ạ? À? Rồi bây giờ tiếp tục Tiếp tục nhá Thân bài Chắc hẳn là đa số các trường sẽ cho vào dạng đề phân tích Và phân tích ở đây thì chúng ta thấy rằng là sẽ có hai dạng nhá Chúng mình sẽ có hai dạng chính là gì nhở? là phân tích cơ bản và phân tích nâng cao hơn một chút. Nâng cao hơn ở đây á có nghĩa là khi mà các em phân tích một cái vấn đề văn học xong Đúng chưa? Thì các em sẽ còn phải rút ra thêm cái gì nhở? Chúng mình sẽ còn phải rút ra thêm một cái phần gọi là làm rõ thêm hoặc là về phong cách nghệ thuật của tác giả đó hoặc là về một cái nội dung liên quan. Hiểu ý chị ông nào? Thì các bạn hết sức lưu ý giúp chị điều này nhá Kể cả là vào dạng đề nào thì các bạn cũng không sợ nhá Dạng đề nào thì các bạn cũng không sợ nhá Các bạn sẽ quay ra đây giúp cho chị này <laughs> Các bạn sẽ quay ra đây giúp cho chị nhá Ở đây chúng ta phần thân bài chúng ta sẽ có luận điểm số 1 Đó là luận điểm về tác giả tác phẩm Được không ạ? À? Nhá Chúng ta sẽ có ở đây đó chính là tác giả tác phẩm thì ở trong cái phần này các bạn cần nắm chắc những cái thông tin về tác giả Khi mà nắm chắc về thông tin tác giả ấy Thì các bạn cũng sẽ có cái điều kiện và cũng sẽ có cái cơ hội để dùng cái phần đó cho phần mở bài của mình luôn Trong cái trường hợp chị lấy ví dụ như thế này Các em biết về nhà văn Kim Lân chẳng hạn Và các em có những cái từ khóa về tác giả này như sau Thì bản thân chị nghĩ rằng là khi mà tổng ôn ấy bao giờ đối với một cái tác phẩm thì các bạn cũng sẽ gì ạ? À thì các bạn cũng sẽ trọng tâm vào cái phần đó chính là gì nhỉ? À đó chính là chúng ta sẽ học về tác giả này và học về tác phẩm. Trong tác phẩm thì sẽ có hoàn cảnh sáng tác này Cộng thêm với đấy là chúng ta sẽ có nội dung của tác phẩm đấy nữa đúng không? Thì đối với cái việc học về tác giả này Chị khuyên các em nên học theo từ khóa Ví dụ nhá, chúng ta có đây Kim Lân là một nhà văn được biết đến về với cái tấm gương ý chí nghị lực vươn lên trong cuộc sống Tấm gương Ý chí Nghị lực Tấm gương ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống vươn lên trong cuộc sống. Đồng ý không nào? Cái thứ hai, đây là một nhà văn gì nhở? À có cái thể loại sở trường mặc dù là sáng tác ở nhiều cái thể loại khác nhau, nhưng thể loại sở trường của tác giả này là truyện ngắn. Đúng không? Đề tài mà Kim Lân thường viết đó là viết về đề tài gì? Nông thôn và nông dân Việt Nam. Được chưa ạ? Sau đó thì có một cái giọng văn gần gũi giản dị đôn hậu Được chưa nào? Và nói như nhà văn Nguyên Hồng ấy Một cái nhà văn người bạn của Kim Lân Thì nói rằng là đây là một trong số những nhà văn nguyện Một lòng đi về với đất, với người Với thuần hậu của cuộc sống nông thôn Thì ở trong cái phần này nhá Các bạn chỉ cần nêu đơn giản với tác giả thôi Còn trọng tâm của các bạn là phải về phần tác phẩm này Và ở phần tác phẩm này thì các bạn làm ơn nắm giúp cho chị Đó chính là hoàn cảnh sáng tác đây là cái phần quan trọng nhất nhá Hoàn cảnh sáng tác Thế thì bây giờ chúng mình lượt lại ở đây cái đi Được không ạ? À? Các bạn có nhớ vợ chồng A Phủ viết năm bao nhiêu không? Vợ nhặt viết năm bao nhiêu, chiếc thuyền ngoài xa viết năm bao nhiêu và rừng xà nu viết năm bao nhiêu? <laughs> Thế à, đúng kiểu năm ngoài ôn thi không có thông báo Dù lên đại học <laughs> Cảm ơn Minh Quang nhé Vẫn quan tâm đến học văn chị Yên quá nhở <laughs> Rất là cảm ơn em Trộm vía học văn chị Hiên Toàn các bạn đẹp trai thôi <laughs> Nhìn Ava này là biết đẹp trai rồi À chính xác Vợ chồng A Phủ viết năm bao nhiêu nhỉ các bạn nhờ Nói chị nghe nào Biết không Biết không biết không Nhớ không chắc gì đã nhớ Chắc gì đã nhớ đấy Nào các bạn có nhớ không ạ Các bạn có nhớ là vợ chồng A Phủ viết năm bao nhiêu không Vợ nhặt viết năm bao nhiêu không Chị sợ là các bạn không nhớ đâu <laughs> Chiếc thuyền ngoài xa viết năm bao nhiêu rừng xà nu Chính xác đây là thành quả của chuyến đi thực tế vào năm 1952 Và in trong cái tập truyện Tây Bắc là vào năm 1953 Đúng không ạ? Rồi, vợ nhặt là 1954 In trong tập Con chó xấu xí là vào năm 1962 Đúng chưa nào? Chiếc thuyền ngoài xa là năm 1980 mấy? 83 Đúng không? Các bạn ơi, không biết là có nhớ không? trời ơi là trời Rồi, ok, đồng ý, đồng ý, đồng ý Đồng ý thì đấy, các bạn ơi, hãy lưu ý giúp cho chị rằng là ấy, các bạn hãy hết sức lưu ý giúp cho chị là cái năm sáng tác là một trong những cái vô cùng quan trọng đấy nhá. Năm sáng tác là một trong những cái vô cùng quan trọng đấy. Được không ạ? À? Lưu ý giúp chị phần này, lưu ý giúp chị phần này nhá. Rồi, vợ nhặt không phải là 1945 mà là 1954 Nó chỉ có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư Và tiểu thuyết xóm ngụ cư này thì được viết là đúng Là trong những cái ngày cách mạng tháng 8 thành công vào năm 1945 thật Hiểu chị ông nào? Rồi rồi rồi rồi Tạm thời là như thế Thế thì nhắc nhở các bạn là cái việc chúng ta nhớ năm sáng tác là rất quan trọng đấy nhá và khi mà nhớ được năm sáng tác rồi thì các em cũng sẽ định hình ra được cái thời điểm lúc bấy giờ như thế nào rồi. Được chưa ạ? Thế thì các bạn ơi, bây giờ chị muốn nói với các bạn về cái này những cái vấn đề trọng tâm trong từng tác phẩm mà chúng ta cần phải liên quan. Có nghĩa là đối với cái luận điểm 2 phân tích này ấy thì đương nhiên chúng ta sẽ phải bám sát vào cái phần kiến thức nền mà chúng ta được học. Cộng thêm với cái thao tác là gì ạ? Cộng thêm với cái phần diễn đạt và hành văn của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái phần viết rất là hay. Đúng không ạ? Luận điểm 3 chúng ta tiến hành khái quát. Được không ạ? Và cuối cùng chúng ta kết bài thôi. Đồng ý chưa nào? Rồi đồng ý đồng ý <laughs> Phương Thúy ghi hết cho chị luôn này Rất tốt rất tốt Đồng ý đồng ý nhá Bây giờ chị sẽ nhắc lại với các bạn về bốn cái tác phẩm truyện ngắn trước Các bạn có thể đề cập đến ở đây ạ Lưu ý giúp chị nhá Lưu ý giúp chị này Các bạn nhìn này Thứ nhất Vợ chồng A Phủ Vợ chồng A Phủ Cái vấn đề chúng ta cần quan tâm nhiều nhất ở trong tác phẩm này đó chính là sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ. Đây là chính nhất, đúng không? Sức sống tiềm tàng của nhân vật Mỹ. Đây là chính nhất các em nhá. Hết sức lưu ý giúp cho chị nhá. Đây là chính nhất nhá. Hình như đang bị hơi mờ một xíu đúng không? Đợi chị một chút không hiểu sao nhưng mà thỉnh thoảng nó cứ bị mờ mờ vậy chị không biết như nào. Được không nào? Lưu ý nha, sức sống tiềm tàng. Đây là cái mà chúng mình cần phải quan tâm nhiều nhất. Đồng ý không ạ? Thì chúng ta thấy là khi mà trình bày về nhân vật Mỹ ấy, chúng ta sẽ có thứ nhất, cách giới thiệu. Đúng không? Cái thứ hai, lai lịch ngoại hình. Đúng chưa? Cái thứ ba, bi kịch trở thành cô con dâu gạt nợ. Được chưa ạ? Cái thứ tư đó là cuộc sống của Mỹ khi làm dâu nhà thống lý bá cha khi làm dâu nhà thống lý đúng không ạ được chưa nào và sau đó là cái tiến trình tìm lại sức sống tiềm tàng của mỹ qua đêm tình mùa xuân và đêm đông cắt dây trói cho A Phù, giải thoát cho người và cũng là giải thoát cho chính bản thân mình. Những bạn nào mà chưa học về nhân vật Mị, tìm lại những cái phần phát trực tiếp gần nhất của chị, chị đã nói rất là kỹ về Mị rồi. À em ơi, em mà hôm nay mà thi vào Mị là mấy hôm trước em phải xem bài chị phát rồi. Nếu mà em không em không phát là chắc chắn em không xem là em cực kỳ lãng phí luôn đấy Chị nói luôn là như vậy Ở đây là chị đang chỉ đang khái quát lại những cái vấn đề chính mà các bạn cần phải quan tâm thôi Hiểu ý chị chưa? Nhá, hiểu ý chị chưa nào? Nói chung là bây giờ tính ra cũng chỉ còn khoảng tầm hơn 2 tháng nữa thôi là các bạn được thi Trung học phổ thông quốc gia rồi. Chị biết là đây là một cái niềm vui khôn xiết của các bạn bởi vì các bạn đã chờ đợi cái ngày đó từ rất lâu rồi. Thế thì đương nhiên khi chúng mình bước vào một cái trận chiến như vậy thì chúng ta phải chuẩn bị cho mình một cái gọi là vũ khí sắc bén nhất đúng không? Bây giờ mà các em vẫn còn dừng dưng không chuẩn bị vũ khí sắc bén ấy thì chị nghĩ là chắc là khó để giành chiến thắng lắm Trong khi đối thủ năm nay thì cực, cực kỳ là đông, cực kỳ là mạnh Mà chúng mình không chuẩn bị sẵn sàng tinh thần là chúng mình Như thế là chúng mình hư rồi <laughs> Đúng không? Như vậy là kiểu gì chúng mình cũng dễ là fail rồi, hỏng rồi Biết không nào? Được không nào? <laughs> Lưu ý nhá Rồi, vợ chồng A Phủ, được chưa ạ? Đấy là cái thứ nhất, quan trọng nhất, quan tâm nhiều nhất nhá Tiếp tục này, cái tiếp theo Vợ nhặt Vợ nhặt đem đến cho chúng ta cả một cái gì ạ? À? Cả một cái vùng kiến thức cực kỳ đồ sộ. Và chúng ta sẽ quan tâm tới tình huống chuyện. Tình huống chuyện. Và gì nữa? Đặc biệt là nhân vật chuyện. Nhân vật chuyện. Đồng ý không ạ? Nhân vật chuyện trong tác phẩm này thì sẽ có một là chàng này. Hai là vợ nhặt người vợ nhặt này Ba là bà cụ tứ này Và chúng ta sẽ thấy rằng là điểm chung của ba nhân vật này khi mà chị em mình tiến hành phân tích ấy Thì các bạn sẽ bám vào thứ nhất vẫn nói về lai lịch ngoại hình Được không ạ? À? Cái thứ hai là nói về diễn biến tâm trạng Nhưng mà diễn biến tâm trạng này của mỗi nhân vật là khác nhau các bạn nhé còn lại về bối cảnh này sinh tình huống chuyện các thứ chị không nói nhá Rồi chúng ta sẽ có chàng này Vợ nhặt này Và bà cụ tứ này Ok chưa ạ? Chàng ở đây sẽ là gì ạ? Hai lần gặp gỡ trên đường về nhà Về đến nhà và buổi sáng hôm sau Người vợ nhặt cũng tương tự hai lần gặp gỡ trên đường về nhà, về đến nhà và buổi sáng hôm sau. Được không nào? Và bà cụ tứ thì chỉ có hai chặng thôi Đó là về đến nhà Và buổi sáng hôm sau Đấy nhớ nhá Nhớ học cho kỹ nhá Được không ạ? À? Nhớ học cho kỹ nhá Lưu ý giúp chị Nhớ học, nhớ học, nhớ học Nhớ học, được không ạ? À? <laughs> Nhắc mấy lần rồi đây mà còn không nhớ học Thì thôi cũng chịu luôn đấy Đồng ý không? Ok chưa? Nhá Rồi, chị có kênh youtube đấy Học văn chị Hiên Các bạn có thể tìm ở trên đấy có rất là nhiều những cái video clip đã được up lên rồi Các bạn có thể chủ động tìm trên đấy nhá À với cả thêm một cái nữa Đó là những bạn nào mà còn đang băn khoăn ấy Muốn tìm hiểu thêm về khóa học 10 ngày Là khóa học cuối cùng của chị sẽ diễn ra từ ngày 12 tháng 6 cho đến ngày 14 tháng 6 ấy Đã đâu đến ngày 24 tháng 6 ấy Thì các bạn nhanh chóng nhắn tin về nhá Hiện tại đã có gần 200 bạn đăng ký tham gia khóa học này rồi đấy Thế nên là chị cũng rất là hy vọng là có thể gặp các em trong khóa học cuối cùng Đây chắc chắn sẽ sẽ là một cái khóa học mà các bạn cực kỳ trông đợi Và đây chắc chắn sẽ là cái bước chạy đà cuối cùng để chúng ta về đích một cách thành công đấy Nhá, đồng ý không? Rồi, nào, nhắc nhở nhẹ là như thế thôi Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại đây với chị này Chiếc thuyền ngoài xa Dạo gần đây các bạn hỏi chị rất nhiều về tác phẩm này Có lẽ là vì các bạn đang nghĩ rằng là lần thi sắp tới của mình sẽ vào chiếc thuyền ngoài xa hay sao ấy Thì ở trong cái chiếc thuyền ngoài xa này Các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị đó chính là Chúng ta sẽ quan tâm nhất đến nhân vật nhé Được không ạ? À? Và ở trong nhân vật, ở trong cái chuyện này á Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị cái thứ nhất đó là người nghệ sĩ Phùng Người nghệ sĩ Phùng và cái thứ hai đó là người đàn bà hàng trài Người đàn bà hàng trài Đương nhiên là khi tìm hiểu về nghệ sĩ Phùng và người về đàn bà về người đàn bà hàng trài ấy thì các bạn sẽ lưu ý là chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu về lai lịch, về ngoại hình. Đúng không? Về nghề nghiệp mọi thứ luôn. Nhưng quan trọng hơn là nghệ sĩ Phùng thì sẽ gắn liền với hai cái phát hiện đối lập. Đúng không ạ? À? hai phát hiện đối lập. Và cái thứ hai, người đàn bà hàng trài thì gắn liền với cái gì? À gắn liền với vẻ đẹp khuất lấp. Với vẻ đẹp khuất lấp. Ok chưa ạ? Thì vẻ đẹp khuất lấp như thế nào các bạn tìm lại ngay cái phần phát trực tiếp ở trong buổi trưa ngày hôm nay Chị đã hướng dẫn giúp cho các bạn các em ơi, chị tin chắc rằng là cũng đã có một số bạn nhận được cái cuốn này rồi Đó chính là cuốn sổ tay dẫn chứng những chiến binh Nếu như các bạn đang cảm thấy mình quá chán nản với cái việc ôn lại kiến thức nền rồi Thì cái cuốn sổ tay những chiến binh này chính là người bạn đồng hành cực kỳ tuyệt vời dành cho các bạn đấy Chúng ta sẽ cùng dở lại những cái tác phẩm mà chị Hiên vừa nói với các em nhá Trước tiên, đây ạ, à, đợi chị một chút Chúng ta sẽ có, đó là nhà văn Tô Hoài Cùng với vợ chồng A Phủ được không ạ? Ở đây chị có một list các cái từ khóa chị đã bảo rồi khi nếu như các bạn đang cảm thấy mệt mỏi quá với cái việc là chúng mình ôn lại kiến thức nền mà không có ai đồng hành cùng thì ngay lập tức các bạn sẽ chú ý giúp cho chị đây chính là cái món quà để đồng hành cùng với các em đấy được không ạ ví dụ như đây đây là về tác giả tô hoài À Ngân ơi rất là tiếc bởi vì cái cuốn này thì không thể mua được Bởi vì đây là ấn phẩm mà học văn chị Hiên dành tặng cho các bạn Chứ các bạn có muốn mua cũng không thể mua được em ạ à. Nên đừng hỏi chị là giá bao nhiêu nha mấy đứa nhá đây là cái ấn phẩm dành tặng riêng cho các bạn đăng ký khóa học 10 ngày Đây tiếp tục chúng mình sẽ cùng xem ở đây nhé Đây là gì? Đây là hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm đây Hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm này Ngay bên này là về nhân vật mị này Thấy chưa? Tức là đây là một cái cuốn sổ tay dẫn chứng khái quát lại tất cả những cái vấn đề trong 11 tác phẩm chúng ta có. Nên là chị nghĩ là đây sẽ là một cái quyển mà các bạn kiểu một cái cuốn sổ mà các bạn rất là thích và rất là ưng ý đấy nhá. Khóa học 10 ngày có học phí là bao nhiêu thì chủ động nhắn tin cho các anh chị admin nha. Tại bởi vì là cái khóa này trong tháng 4 đang được ưu đãi rất là nhiều đấy nhá. Và các bạn sẽ được gửi tặng kèm cái này. <laughs> Nhá, các em sẽ được gửi tặng cái cuốn sổ dẫn chứng này Đêm đông cởi trói đây này Thấy không? Đêm đông cởi trói này Đây là một cái người bạn đây Ví dụ tiếp tục Kim Lân đây này Vợ chàng, chàng nhặt vợ nhặt đây này À muốn ăn cơm trắng mấy giò ra đây mà đẩy xe bò với anh đây này Nhá, đồng ý không nào? Muốn ăn cơm trắng mấy giò ra đây mà đẩy xe bò với anh Đây là ai? Nguyễn Minh Châu đây này Đó Đồng ý không ạ? À? Nguyễn Minh Châu này Được không nào? là cây bút tiên phong trong quá trình đổi mới văn học này. Quá trình sáng tác chia làm hai chặng này, Nguyễn Minh Châu quan niệm nghệ thuật và cuộc đời gắn chặt với nhau này. <laughs> Chờ một feedback xịn sò à? À các bạn ơi, chị nhắc lại một lần nữa, đây không phải là cuốn sách mà các bạn có thể mua được Mỹ Hòa Nhá, đây không phải là một cái cuốn sách mà các bạn có thể mua được Chị nhắc lại một lần nữa, đây là ấn phẩm dành tặng của học văn chị Hiên dành cho các bạn Khi các bạn đăng ký khóa học 10 ngày diễn ra từ ngày 12 tháng 6 cho đến ngày 24 tháng 6 Thế nên nếu mà các em có muốn mua thì cũng không mua được Nói chung là như vậy nhá Đây, chiếc thuyền ngoài xa đây Đã bảo rồi đây, Nguyễn Tuân này À, người lái đò sông Đà này xịn lắm Năm nay quà tặng xịn lắm nhá Năm nay quà tặng xịn lắm <laughs> Say xịn quá chị ơi Không phải đây là sách, đây là sổ Đây là sổ tay dẫn chứng của học văn chị Hiên Dành tặng riêng cho các bạn tham gia vào khóa học 10 ngày Đây, với các em, đây là những chiến binh <laughs> Năm nay mà không thủ khoa thì vứt <laughs> Rồi, rồi, rồi Yên tâm nhở Yên tâm, yên tâm, yên tâm nhá Đồng ý không? Các bạn ơi thì ngày hôm nay chị với cái phần phát trực tiếp vừa rồi ấy Chị đã giúp cho các em hệ thống lại được về các cái tác phẩm truyện ngắn quan trọng rồi Đúng không nào? À, yên tâm là những cái buổi tới ấy thì chị có cũng sẽ quay trở lại cùng với các bạn để hướng dẫn cho các em từng vấn đề nhỏ một trong cái quá trình chúng ta ôn tập. Các em nhớ là phải ra vào thường xuyên page học văn chị Hiên nhá. Ôi cảm ơn Ngọc nhá, cảm ơn em rất là nhiều, nhớ học thật tốt nhá À em có mua sách nghị luận xã hội với nghị luận văn học xịn lắm chị ơi Rất là cảm ơn em <laughs> Nói chung là đấy là điều vui nhất của bọn chị đấy <laughs> Cái gì đấy 10 điểm cho gì đấy <laughs> Xịn nhở xịn xịn xịn xịn xịn xịn Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã feedback rất là tốt Ai mà feedback nhiệt tình Chị lại tặng quà tiếp nhá Cố gắng cố gắng À chị nói về người đàn ông hàng chài đi ạ à. Trời ơi Rồi đang chìm đắm trong đang chìm đắm trong toán à rồi các bạn ơi chúng mình sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp tối nay tại đây thôi à, ngày mai các em đi thi đúng không chị chúc cho những bạn nào mà đi thi ấy thì sẽ bình tĩnh tự tin làm bài và nhớ là xem lại những cái phần phát trực tiếp của chị ở buổi trước bởi vì chị đã ôn rất là nhiều về các cái tác phẩm văn xuôi dạo gần đây mà các bạn đang cần rồi được không ạ à? cái thứ hai là chị gửi lời chúc cuối tuần thật là tốt đẹp đến các bạn Chúc các bạn sẽ có hai ngày cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp nhé Chị em mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi Được không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo cùng với chị nhé Xin chào và hẹn gặp lại Bye bye Chúc mấy đứa ngủ ngon nha